Hello xin chào anh em Vâng thì uh, K40 Redmi K40 Một uh, sản phẩm đang rất hot tại thời điểm hiện tại bên mình thì uh, mới về hôm qua kia rồi nhưng mà bán rất là nhiều rồi Và ngày hôm nay thì uh, mình mới có cơ hội mình làm anh em cái clip là mình sẽ bóc hộp nhanh cái sản phẩm này xem bên trong nó như thế nào Và sau đó mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài cái Google Và cách mà chúng ta đăng ký để có thể uh, một tuần sau ấy để chúng ta có thể chạy được ROM uh, tiếng Việt uh, ROM quốc tế là ROM EU ấy có tiếng Việt nhá thì đây là sản phẩm à, sách tay từ thị trường nội địa Trung Quốc này, này nó chưa có tiếng Việt đâu đó nguyên siêu nhá đó, nguyên siêu xịn như này này Đấy, đó nhìn cái hộp tôi biết là Redmi K40 không K40 rất là to ở đây thì đây là phiên bản Redmi K40 thường thôi còn phiên bản cao cấp hơn là Plus hay Pro gì đấy thì nó sẽ là màu đen đời nào của siêu Redmi thì chúng ta đều biết là như thế rồi đúng không đó thì ngay từ ban đầu hộp thì chúng ta có thể nhìn thấy nổi trội ờ, chữ K40 rất là to ở đây đó các phiên bản có thể sử dụng 5G nó tương tự như cái hộp của chiếc Redmi Note 9 5G ngày trước ấy, là chữ nó sẽ được màu vàng như thế này đó phía bên cạnh này chúng ta sẽ có một cái tên đơn giản là Redmi K40 um, 5G đây ở bên này này đó phía dưới này thì uh, có cái hình khủng long quen thuộc thôi mình không hiểu cái lý do vì sao là Xiaomi nó luôn luôn có con khủng long ở trong dòng Redmi K gần đây thì anh em nào biết về cái này thì uh, thì có thể giải thích giúp mình nhá đó đây đơn giản đây logo của Mi đây đó và ở dưới này ở trên nắp hộp thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy logo logo của mi nữa nhỉ đó ở dưới này nhá dưới này là thông tin của bản thì đây là phiên bản hiện tại mình đang có ở trên tay ấy là phiên bản à, Redmi K40 RAM 8 bộ trong 128 thì hiện tại mình đang bán với giá là hơn 9 triệu để biết chi tiết thì uh, anh em có thể vào website là mv.vn nhé hoặc là uh, comment dưới video thôi thì mình sẽ báo giá cho anh em thì giá nó sẽ thay đổi theo thời gian giá thời điểm hiện tại mình đang bán là 8 uh, hơn 9 triệu hơn 9 triệu đấy à, so phiên bản 8 g 128 g nhá à, và mình cũng không nhớ là cái này nó là màu gì nhỉ thôi thôi tí mình bóc hộp để mình xem thôi chứ quên mất bình thường mấy em bên kho có nốt màu màu đây và bên quên mất mình đây cái này mình không biết là màu gì mình chỉ biết là nguyên sư thì mình bóc thôi đó bây giờ mình sẽ mở hộp nhá mình sẽ mở hộp thật nhanh thôi tại vì là mình cũng không phải là chuyên gia review mình chỉ mở hộp cho anh xem anh em xem quan trọng nhất là mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài cái Google cho anh em là mua online những sản phẩm này của mình thì hiện tại bên sản phẩm này mình đang bán online rồi nhá mình đã ship đi khoảng 4 à, đơn rồi thì phải anh em nào muốn đặt sớm thì cứ đặt hàng trên website cho mình máy bảo cho vn nhá Đấy, hoặc là để lại số video à, số điện thoại ở cái video này thôi ở dưới comment đấy thì mình sẽ à, gọi luôn đó à. À. Rồi. À. Đó, hộp thì đóng gói nó chỉ như nét như nó chín Pro 5G với lại cả những chiếc à, Redmi ngày trước thôi đó thì ở đây ghi là design by Redmi này à, chắc chắn là đây nó sẽ có một cái ốp lưng rồi chắc chắn là nó sẽ có một cái um, ốp lưng sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng tàu này đây là phiên bản thị trường nội địa nhá à, tầm bằng tiếng tàu thôi có một quyển duy nhất à, phiên bản quốc tế thì nó có một quyển dày cộp nó có một cái ốp lưng à, bao cao su silicon như bình thường thôi như tương tự những sản phẩm khác thôi cái này cũng làm dày lên để có thể là không bị xước phía trên này là nhìn là biết là sẽ có hồng ngoại rồi đúng không à mình sẽ bỏ cái um, máy sang bên chút nữa thì mình sẽ nói về máy sau mình nói qua phụ kiện đã đó có một củ sạc có một củ sạc uh, MI11 EX đó, một củ sạc này tương tự như củ sạc Redmi Note 9 uh, à, à, Pro 5G ấy, cũng tương tự như sản phẩm Redmi K30s này tương tự nhá thị trường nội địa Trung Quốc thì chân sạc này chân sạc dẹp như này ở Việt Nam là chân tròn rồi đó và một cáp Type C một cáp Type C đó một cáp Type C này thì cái sản phẩm này thì mình đầu tiên là mình cứ nghĩ là nó sẽ nó sẽ sẽ như con Mi 11 đấy nó sẽ là như con mi 11 nó sẽ là cái hộp và nó sẽ không có củ sạc nhưng mà mà mà mà, mà ở đây thì nó đã, vẫn là như những sản phẩm trước thôi nó vẫn có củ sạc và có dây sạc bình thường chứ còn như con mi 11 là hộp nó rất là mỏng hộp với tương tự như hộp của chiếc uh, um, uh, S iPhone 12 và gần như là S21 rồi S21 Ultra y như vậy thôi đây là mình sẽ lấy con mi 11 cho anh em xem nhá đây này hộp của mi một anh em này đó hộp của mi một thì nó mỏng dính này này thì bên trong này nó không củ sạc nó tặng theo củ sạc ở đi theo cùng thôi đó thì sản phẩm mi một này anh em mà quan tâm thì cứ comment bên, dưới video thì mình sẽ làm một clip riêng nhé bởi vì sản phẩm này mình bán không chạy lắm thành số lượng mình lấy về ít thôi có một số máy thôi đó hapan cần này đó bộ con mi một sau bên nhé không củ sạc đâu nhưng sản phẩm k 40 này thì nó vẫn có củ sạc như bình thường nó chỉ tương tự như redmi uh, note 9 pro thôi đó và bây giờ là máy nhá đây mạnh ở cái gì nhỉ mạnh cái gì nhỉ đó bốn camera có hai cái camera <laughs> nó làm rất là to đây này đó thì kia về cái vấn đề mà review đánh giá của sản phẩm này ấy, thì mình sẽ không nói nhiều nữa bởi vì đang rất là nhiều các bạn ở trên mạng chưa làm review các bạn đã làm clip rồi còn cá nhân mình không làm review giỏi ấy mình làm anh em chỉ có chửi thôi thế là mình sẽ không làm mình chỉ tập trung vào cái là mình sẽ hướng dẫn anh em cài Google Play và và và và và, và xin quyền để có, chúng ta có thể chạy tiếng Việt được đó bây giờ mình sẽ mở hộp đấy nha à, mình sẽ bóc siêu đấy nha đó máy mới thì nó sẽ nguyên tất cả như vậy ok này à, mình sẽ bỏ nguồn lên này đó ừ, mình thích cái cụm dưới này này các em nhìn nhé cái cụm dưới này nó sẽ là cái viền này, nó sẽ phay mờ này nó sẽ làm phay nó sẽ làm kiểu như kiểu mờ này rất là đẹp nhá sau này có đường gân này có bóng này đây bóng này nó rất là đẹp nhá xong phía dưới này nhìn đẹp chưa đó, rất là đẹp luôn chỗ này là khay thẻ khay sim này và ý là sẽ là bóng nguyên một khối như này thực sự là chất lượng hoàn thiện rất là chi tiết và đẹp nhé đây là cái này là chúng ta có thể lắp hai sim hai mặt giống như tương tự như sản phẩm iPhone 12 hai sim ấy đó phía trên này cũng vậy này đó thêm một giải loa trên này nữa này đó cũng là ôi mình cứ tưởng là cái này nó có hồng ngoại mình cứ tưởng là cái này nó sẽ là hồng ngoại giống như chiếc máy khác mình gà quá hóa ra đây là cũng là loa luôn và bây giờ mình sẽ kích hoạt nha. mặc định là sẽ là Mui 12 luôn thì đấy phiên bản này phiên bản nội địa Trung Quốc ấy, thì khi mở lên khi các bạn mua vào box siêu ra chuẩn box siêu của Trung Quốc ấy, thì mở lên là nó chỉ có tiếng Anh này mê cả tiếng um, Trung Quốc thôi Trung Quốc ở các vùng của Trung Quốc ví dụ Tây Tạng các thứ là có ở đây nữa đấy chứ nó không có tiếng Việt hay không có một ngôn ngữ quốc tế nào khác đó thì bây giờ là chúng ta sẽ kích hoạt bên trong thậm chí là nó sẽ không Google cái điều này chắc chắn anh em biết rồi đúng không nó sẽ không Google luôn đó Rồi, ok chưa? Đó, khi kích hoạt xong là nó sẽ không Google luôn. Đấy, hiểu chưa? Sẽ không Google nhá. Nó chỉ có toàn những ứng dụng của Trung Quốc linh tinh thôi. Thì bây giờ là cái việc đầu tiên là chúng ta muốn dùng được ấy là chúng ta phải cài Google vào trước. Đó, cài Google vào trước thì đơn giản thôi. Tất nhiên là khi kích hoạt lên chúng ta kết kết nối wifi nhá. Đấy. Đây, mà có wifi của mình đây. Sẽ kết nối nhá. Đó, hiện tại là bên đầy à nhiều người bắt quá à? họ lại cái nói cái khác vậy rồi cái này cái đó rồi đó cái đó wifi xong rồi chúng ta sẽ vào cái chợ của của của của Xiaomi ấy, get app này, này chúng ta sẽ vào cái này nhá ok đi chúng ta sẽ tìm luôn cái Google ở đây đó ta sẽ tìm luôn cái Google ở đây nhá Ok rồi, vừa rồi mạng chậm quá thì mình kết nối mãi được nha Đó thì khi vào cái ứng dụng Get App này này Đó, Get App này Sau đó chúng ta sẽ tìm Google ở đây Google nhá Rồi, tìm Google ở đây nhá Đó, nó sẽ lên như này này thì chúng ta đừng vội tải cái này về nhé chúng ta sẽ vào cái dưới cùng à, ở trên này nó có sẵn này, anh em thấy nhé Google Play đã được nó đã có rồi ở trên này nó sẽ báo là update này và chúng ta có thể update nhưng mà mình sẽ tốt nhất là mình cứ cài để đủ Google đi mình sẽ vào cái chỗ mình xem lại anh em nhé mình tìm Google này sau đó mình sẽ vào lại cái dưới cùng này mình chọn cái mức này này đó sau đó mình sẽ chọn tải cái này về tải này về nhá ấn, ấn mở lên này đó xong ấn tải xuống này thì bây giờ nó sẽ tải tất cả những cái dịch vụ Google bởi vì không chỉ là của Google Play là xong mà chúng ta phải tải cái Google đây ví dụ Google Service Farmwood này có nghĩa là kết nối internet Google nhá đó đây nó báo như này thì nó đã là cài rồi nó là cài Google Play rồi thì chúng ta chỉ cần update Google Play là xong còn nếu là nó chưa có anh em ấn cài đặt đến 100% là xong nhé Đấy, chúng ta update cái này lên nó sẽ hiển thị lên này đó thì những chiếc máy này nó được cài sẵn Google bên trong mà chỉ việc là chúng ta cài chúng ta bung ra thôi đúng không nó rất đơn giản mình sẽ cài xong là mình sẽ cho anh em xem nhá đấy nhá sau khi update xong ấy thì nó có luôn cái nút open này thì nếu ra màn hình chính này đó anh thấy không nó nằm sẵn rồi đây cái cái Google cho sản phẩm là rất là đơn giản thôi bởi vì là Xiaomi đã tích hợp sẵn tất cả các ừ, phần mềm rồi chúng ta không cần phải cài cái phần mềm uh, này làm gì cả đúng không không phải cài cái này đó, update xong rồi còn nếu mà máy nào anh em mà chưa có Google ấy, chúng ta cho cài này mà chúng ta cài đầy đủ vào nhá đó và cái quan trọng nhất không phải là để một tuần sau là sẽ có tiếng việt đâu nhá nhiều anh em hiểu lầm cái vấn đề là ok bật lên dùng một tuần sau sẽ có tiếng việt không có việc nhá mà cái việc có tiếng việt bây giờ là chúng ta phải xin quyền để chúng ta có thể chạy tiếng việt được thì cái việc này chúng ta cần chuẩn bị nhá chắc chắn là chúng ta phải có cái này đầu tiên là chúng ta chuẩn bị là một cái sim 4G cái sim là phải phải có kết nối 4G nhá cái sim là phải có kết nối 4G này đó mình lấy chính cái sim của mình ra ở đây và chúng ta phải có một cái sim có kết nối 4G có thể là tạo migra rồi hoặc là chưa tạo nhưng bắt buộc một điều là trong vòng một tháng gần đây là chưa từng ăn lóc một chiếc máy nào để chạy tiếng việt đấy thì chúng ta mới làm được đúng không ok lắp vào nhá bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản migra đã được tạo ra vào còn nếu chưa có migra ấy thì chúng ta sẽ ấn là tạo thôi là sẽ được đó nó tự động nó sẽ lót lắp cái sim vào tự động nó sẽ lót và chúng ta sẽ cài được đây tự động nó nhận dạng cái sim của mình nhá và sẽ cài được đó mình đã có tài khoản rồi thì mình chỉ ấn next thôi là xong còn nếu mà anh em chưa có thì ấn next thì nó sẽ báo ờ, là chưa có thì chờ tin nhắn về là được đó À, sau khi đăng nhập mình lao vào nhá Ô oh, không phải này Hình như là mình quên bố mật khẩu rồi tôi để mình đặt lại mật khẩu đấy nhé Đó đặt lại mật khẩu rất đơn giản thôi Ấn số điện thoại đây là xong anh làm xong nhá đang làm xong này ok bây giờ đã làm xong rồi nhá thì chúng ta sẽ thoát ra chúng ta sẽ vào cái mật mai my vai này mai my vai sau chúng ta sẽ vào ospec nhá chúng ta sẽ chọn cái menu này chúng ta gõ vào đây cho mình 5 lần đó nó hiện lên là chúng ta đã trở thành nhà phát triển đấy dịch tiếng việt là như vậy đúng không đó sau đó chúng ta bách lại này vào cái phần à, à, đây vào phần đấy nhá audition uh, auditional setting nhá mình phát âm tiếng anh không chuẩn lắm đấy bà nghe sẽ đừng cười nhá đó chúng ta vào phần dialog option này, này đó là nhà phát triển đấy các nhà phát triển đấy chúng ta sẽ vào cái mục là mianlock status được nha. đây thì vào đây ấy, thì bây giờ chúng ta add nha thì ở trên này nó ghi rõ này đó và sim card vào thiết bị này và tắt wifi đi có nghĩa là vào dùng dữ liệu di động thì mới làm được chúng ta dùng wifi chúng ta không được nhá thế nên là mình bảo anh em bắt buộc phải có một cái sim là có dữ liệu di động có dùng 4G cho sim mà hết tiền không 4G chúng ta sẽ không làm được việc này đâu nhá và bây giờ chúng ta bắt tắt wifi thì bật dữ liệu di động này đó nó có 4G nha, 4G hoặc 3G cũng được chúng ta chỉ dùng chút dữ liệu thôi đó ấn vào nha và chờ đợi Đấy. Chờ chút nhá khi nó hiển thị lên thì chúng ta mới thành công đó ok nó hiện chưa anh em thấy chưa đó đó sau khi hiện như thế này ấy, thì là chúng ta sẽ chờ một tuần sau và chúng ta dùng chính cái tài khoản này là chúng ta có thể unlock bootloader để mở để để có thể là chạy được tiếng việt thì bước này nó gọi là xin quyền chạy tiếng việt hay là nó gọi là đăng ký để chạy tiếng việt để unlock này hay là cái gì đó chúng ta cái hiện đại gọi luôn là như vậy cái này rất là quan trọng sau một tuần sau thì uh, sẽ cài tiếng Việt đúng một tuần nhá bây giờ là 6 giờ 05 buổi chiều hay là 18 giờ 05 ấy thì đúng vào 18 giờ 05 của ngày thứ ba tuần sau ấy thì là chúng ta mới chạy được còn nếu trước lúc đấy thì chúng ta sẽ không chạy được phải đúng sau cái 10 uh, ờ, sau cái thời gian này thì chúng ta mới chạy được nhé có thể để 7 ngày hoặc 8 ngày hoặc là có thể lâu hơn nữa là chúng ta đều chạy được anh em lưu ý như vậy thì nếu mà trong tuần sau thì có cơ hội thì mình sẽ làm lại luôn cái clip để chạy tiếng Việt cho con này để cho anh em xem luôn anh em cùng chờ đợi nhá đó thì đơn giản như vậy thôi ngày hôm nay thì mình chỉ mở hộp nhanh mà mình sẽ um, hướng dẫn anh em cách làm như vậy nếu anh em nào mà chưa làm được hay là có thắc mắc hay là muốn mua cái sản phẩm này ấy, thì anh em có thể là comment ở dưới video của mình hoặc là đặt hàng trên website là mm.vn ấy hoặc điện thoại cho mình theo số điện thoại là 025 652 6789 hoặc 08888 641 đó anh em có thể là, là liên hệ vào số điện thoại đấy hoặc là chat trên Facebook là mm.vn thôi thì mình sẽ ship cho anh em hoặc là mình sẽ hướng dẫn anh em cách để cài đặt đó thì nếu mà trong trường hợp mà anh em mà không làm được thì anh có thể gửi bên mình để mình bên mình làm tiếng việt cho đó những sản phẩm là như vậy còn bên mình sẽ ship toàn quốc cho anh em thì có thể là mình sẽ bóc hộp và mình sẽ kích hoạt trước hoặc là cũng có thể là anh em ở đấy anh em sẽ gọi lại cho mình mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm cái bước kích hoạt này đó, anh em xem clip này thấy hay chia sẻ mọi người xem nhá cho cho mình một like ủng hộ nhá cho anh em xem clip trả tới anh em